Chào mừng chị đến với khóa học vua bán hàng trên Zalo của tôi. Ở trong bài học đầu tiên này là tôi sẽ nói về tổng quan của ứng dụng Zalo và tại sao ứng dụng Zalo lại quan trọng đối với người Việt chúng ta như vậy. Và trên màn hình của tôi là gì? Là những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất hiện tại bây giờ. Zalo hiện tại đứng thứ ba, nó chiếm đến 93% sau Facebook và gì? Messenger. Các bạn nhớ đây, Zalo là nền tảng của Việt Nam. Tiếp theo là gì? Là những giới tính mà sử dụng ứng dụng Zalo nhiều nhất đối với nam là nó chiếm tỷ lệ 12% và nữ là gì? Là 14% sau mỗi thằng Facebook của bạn nhé. Và tiếp theo là giới tính là sử dụng ứng dụng Zalo và được sử dụng nhiều nhất đó là gì? Là Zalo chiếm 87% và đối với nam và đối với nữ đã chiếm chiếm đến 98%. Có nghĩa là gì? 98% người dùng là nữ thì đang sử dụng ứng dụng Zalo này. Đó, rất tuyệt vời. Và một điều đặc biệt nữa các bạn chú ý này là số lượng mà nhắn tin hoặc cuộc gọi thông qua những nền tảng thì Zalo đang chiếm đến 93%. Đó, còn Messenger là chiếm 94%. Zalo vẫn là gì? Rất là đỉnh các bạn nhé. Tại Việt Nam Zalo được sử dụng khá đông và khá nhiều. Và tiếp theo là gì? Là ứng dụng mà được sử dụng nhiều nhất năm 2023 hiện nay là Facebook được chiếm 26% và thứ hai đó là gì? Là Zalo chiếm đến 17%, TikTok 10% chứng tỏ gì Zalo cũng là một nền tảng cực kỳ được ưa chuộng tại Việt Nam chúng ta rất tuyệt vời bạn nhé và ứng dụng Zalo hiện chiếm đến tỷ lệ 13% sau Facebook về cái gì ứng dụng được sử dụng nhiều nhất các bạn nhé đó rất tuyệt vời là TikTok chiếm thứ ba và Messenger chiếm thứ tư 7% và YouTube là 6% và trên đây là những thống kê của ứng dụng Zalo đủ hiểu rằng Zalo nó rất quan trọng đối với người dùng tại Việt Nam nếu như chúng ta biết khai thác nó, nếu như chúng ta biết sử dụng và nếu như chúng ta biết cách làm thế nào để tìm kiếm khách hàng ở trên nền tảng Zalo này thì đây cũng là gì? Là một cái mỏ vàng số 2 sau nền tảng Facebook.